kết địa lý gió biển đua nhau cùng bái tình sông rừng tĩnh lặng học thiền kinh căng buồn bát mùa bốn sư thích ca mâu ni phật nam mùa bốn sư thích ca mâu ni phật nam mùa bốn sư thích ca mâu ni phật nam mùa bốn sư thích ca mâu ni phật cùng bái tình trong rừng tĩnh lặng học thiền kinh cánh buồn bát nhớ